Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Nhớ chia sẻ và đăng ký kênh Adam TV nhé. Bạn cần nhạc bích chuẩn liên hệ 0917 622 622. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Nhớ chia sẻ và đăng ký kênh Adam TV nhé. Bạn cần nhạc tích cực liên hệ 09 Bye.